Ô oh, ờ. tìm được hai chữ vạt, let's fucking go, GG Đâu, ó, ờ, oh, GG Cố gắng đừng cho đi vào cái bụi đấy, ôi oh, ôi Wow, không đi vào cái bụi nhưng mà mình được kéo vào cái bụi oh, Và kéo nice. lại Boom bitch Nice Ok Oh wow à, Đau phết đấy không xe là được ờ. <laughs> Mày nhanh lên mất con xem bây giờ Không Thôi không ta sẽ tốc biến lên phía trước để ăn Mất luôn ạ à. Phải ngóc No Mày làm tao phí tốc biến rồi thằng đần Quá ơ uh, Tao biến ra Fuck you idiot <laughs> ý mày là sao ờ <laughs> thằng ngu kéo nó kéo nó kéo nó mày chết boom boom boom boom giết nó boom Ôi không, Ui, thằng đó, thằng đường đó Ôi không, chạy đi Chạy đi, chạy đi, chạy đi Chạy đi Ôi thôi, rip Oh, oh what the fuck moment What the fuck man lại đưa cho Ok Đợi đi ăn đợi đi ừ, Đi về đi về đi về đi về đi về đi về đi về Oh wow ừ. Kéo nó kéo nó ừ. kéo nó vào trụ kéo nó vào trụ Oh shit, đấy đấy không phải là thằng ta muốn kéo nhưng mà uh, Oh shit. Nó thế thôi. Thôi mà chết rồi. Hit fa. Yeah, uh, hit the turret. Oh shit. Boom beat. Nice, nice. Ông bà chơi con ờ, này, chơi cái trụ thôi, chơi cái trụ thôi. Yeah, dude, còn trụ đâu mà kéo lại thằng điên. What the fuck? Blitz để đâu ăn không biết. Oh wow. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Fucking idiot, fucking idiot, fucking idiot. À man. Tao nghĩ uh, kỳ hướng của Uy đang dẫn ta đi chịu chết. Boom. Đi về thôi, đi về thôi. Boom. Boom. Về thôi, về thôi. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh. Anh Không nhanh được đâu. Anh nhanh đi. Trời ơi. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. <laughs> à, thì rồi. Fuck. Đang rồi xuống bot, đang rồi xuống bot, đang rồi xuống bot. Quá nhiều sát thương, let's fucking go. Boom. Dạ. Ôi. U. Ờ, đấy. Nice. U đau vãi quá từ nhau cộng 2,7 phần 2,7 Ăn luôn tại sao không? Let's fucking... Oh chúng ta nên chạy oh wow hoặc là không holy shit ôi con có kìa, lại chúa ok chúng ta thua rồi ok đánh trong ngân tuổi đi <laughs> và an ơi five minutes later công kích nhau trong khi thi đấu ư tắt chắc hoặc ping của người chơi đó ok cái này ta sẽ phải tắt chắc của thằng vàng What the fuck? Ở ờ, Giga Chat Oh wow, chơi chơi chơi chơi Kéo đâu Yes, ông ký Ờ... Ôi bitch No, kiệt sức Fuck Không ờ. có quy, không gắn được Hoặc là có thể gắn được bởi vì nó đi vào chỗ của ta như thằng điên À, fucking điên. Nice Di chuyển Top 1 Aw oh, man <laughs> Boom, bitch ờ. Yo, my brother, I'm coming. Làm gì đấy, mày có phải trở nên được biết rồi. Yeah, dude. Mấy cái ông bọn ai ông mặt táo cứ tưởng ai gọi nhỉ. Yeah, dude. Boom beat. Cảm ơn Minh. Cảm ơn Minh. Yo, bitch, come here. Let's go Yo, giết được không? Hãy đi cùng thân SD Oh, oh Oh Đứng lại, oh. fuck you idiot Oh, oh Mày oh. chết <laughs> Nào con xúc vật cầm rai Xin ở report thằng Lisi nhé Anh biết như là nó toxic mờ, nó ăn công kích toàn lời ờ, nói đúng rồi, tao quên mất, đúng rồi nhờ im lặng wow đấy là cái nút bấm tuyệt vời nhất cả game này oh wow giết đó giết đó giết đó giết đó oh shit oh wow vẫn chết như người đường. r hay quá nhưng hơi xui yeah đút ngay xuống nhanh như chó ấy bitch come here luôn wow come here boy boom chém vào yeah, boy nó sống chó fix attack fix attack fix attack yeah boy bitch oh à. wow Thôi bỏ đi Cảm ơn, tạm biệt Come here bitch oh wow, chuyện gì xảy ra đây vậy Đó là một cục đá ôi cục đá tôn không hỏi biết Mia bitch Nice Đi có play Reborn Lee Sin Reborn Lee Sin Let's go